thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô khung và đài lôi tuần thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra phải không ạ Chủ nhật ngày 26 tháng 2 thì đặc biệt của chúng ta về 60 chạm 6 chạm 0 tổng 6 anh em nhé thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em là cái chạm 0 chạm 0 của chúng ta nuôi từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 2 này thì là cái chạm 0 cứng trong cái dàn 4 số này của chúng ta thì không có con 60 nhưng mình vẫn khuyên anh em là đánh cái chạm 0 này đủ của chúng ta là 19 số anh em nhé ngày cuối cùng nó ra thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì anh em nào mà ăn được cái chạm không này thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé để mình có động lực chia sẻ được những cái đường cầu nuôi chuẩn hơn để giúp đỡ mọi người về bờ thì về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 08 ngày thứ hai anh em nhé chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai thì chủ nhật thì chúng ta đã ăn được con 08 này đó lô khung thì gần đây của chúng ta tiếp tục ăn thông phải không ạ kết quả của chúng ta ngày hôm qua đây là con 60 này chúng ta ăn được cái chạm không và con 08 dạy 5 này anh em nhé cả đề cả lô khung của chúng ta cũng rực rỡ đó thì chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái con đề chạm không này và con lô 08 anh em nhé lô 08 thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang có cái chạm 7 và bộ đề 02 bộ đề 12 nữa anh em nhé để chúng ta nuôi thì anh em nào mà đang nuôi chạm 7 này thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái ờ, đường cầu đề chạm của chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta nuôi tuần mới này anh em nhé thì ở trên ờ, Zalo của chúng ta ngày hôm qua thì ờ, trên kênh chúng ta rực rỡ thôi trên Zalo của chúng ta hôm trước thì chúng ta cũng ăn được hai nháy lô 70 và cái dàn đề của chúng ta 12 số này là con 15 anh em nhé đó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 500k mãi mãi rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này trong buổi uh, trưa ngày mai thì mình sẽ đi chia sẻ cho cái đường cầu ngày chủ nhật anh em nhé chủ nhật ngày 29 tháng 1 này chúng ta lấy ở cái giải 6 này ghép lên giải tư bốn con ở giải tư này thì chúng ta có đề lối tuần này chủ nhật chạm ghép lần lượt của chúng ta thì có 838 này 848 858 và 898 ở đây chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì chúng ta có 898 anh em nhé chạm 8 cứng mình sẽ đi test cho anh em này Chủ nhật ngày 29 tháng 1 ngày đầu này ngày thứ hai này ngày thứ ba này đề của chúng ta về 38 thì chúng ta đã ăn được con đề 38 này và ăn chạm 8 cứng anh em nhé chạm 8 cứng tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này đề về 48 thì chúng ta cũng ăn tiếp con đề 48 này nhé chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 của chúng ta thì có chạm hai cứng đây 202 này 232 22 đi cặp của con 77 và 272 ở đây thì chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có 2277 anh em nhé để chúng ta lôi tuần chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 này ngày đầu tiên để về 92 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này tiếp tục thứ ba này thứ tư này thứ năm này ngày thứ sáu này đề về 20 thì chúng ta đã ăn được con đề 20 này và ăn tiếp với chạm 2 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật thằng tuần thứ bảy này chủ nhật ngày 12 tháng 2 thì chúng ta có chạm 4 chạm 4 này ghép lần lượt thì chúng ta có 414 này 434 44 thì cặp không còn 99 và 474 8 số để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 12 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai để về 41 thì chúng ta đã ăn được chạm 4 này và ăn thẳng con 41 này trong cái dàn 8 số anh em nhé tiếp tục khiên xong chúng ta lại đợi anh chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề về 43 này ăn tiếp con đề 43 thứ sáu thứ bảy chủ nhật này chủ nhật ngày 19 tháng 2 của chúng ta tiếp tục có cái trạng 4 anh em nhé ghép lần lượt thì chúng ta có 404 này 414 4 64 474 8 số để chúng ta lùi tuần chủ nhật ngày 19 tháng 2 này ngày đầu này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 64 thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn thẳng con 64 này trong cái dàn 10 số anh em nhé thì tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thì những cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em này thì lúc nào mình khuyên anh em là lên vào đủ cái chạm đủ cái chạm anh em nhé một cái chạm nó chỉ có 19 số thôi còn đâu anh em nào mà kết 8 số thì chúng ta vào không thì thôi nếu mà anh em chắc chắn thì chúng ta lên vào cả chạm cho mình thì cái tuần này của chúng ta tiếp tục có cái chạm 4 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 404 này 4 44 đi cặp cùng con 99 494 ở đây chúng ta có hai con 4 thì chúng ta có 4 bóng 9 thì chúng ta có 494 anh em nhé 8 số để chúng ta lui đến chủ nhật tuần này anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi khá là đẹp anh em nhé tuần này của chúng ta khá là đẹp về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta chủ nhật ngày 29 tháng 1 này lô khung anh em lấy cái giải ba này cho mình em nhé con số thứ hai và con số thứ ba bộ số thứ hai hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung bằng ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư cặp 0990 này khung 3 ngày anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được cả cặp 0990 anh em nhé ăn được cả cặp luôn con 90 của chúng ta về dãy 5 và con 09 của chúng ta về ở dãy 3 này ăn được cả cặp luôn tiếp tục khiên xong chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 5 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 939 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên chúng ta không ăn ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta ăn được cả cặp 3993 anh em nhé 3993 còn uh, 93 của chúng ta về ở cái dãy 3 này và con 39 về dãy 6 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp ngày thứ ba anh em nhé tiếp tục khiên xong chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 12 tháng 2 này thì chúng ta có cặp 545 545 này Lui thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên chúng ta không ăn. Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 4 năm anh em nhé, ăn được con 4 năm này. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Thứ năm này, thứ sáu này, thứ bảy này. Chủ nhật ngày 19 tháng 2 này thì chúng ta có cặp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 Chủ nhật ngày 26 tháng 2 thì chúng ta có cặp 11 đi cùng với lại con 66 anh em nhé. Đó. Chúng ta nuôi thứ hai, thứ ba, thứ tư, trùng cầu thì anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Cá nhân của mình rất kết con 11 này, bạch thủ anh em nhé. Đó. Đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày. Anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào, không thì thôi anh em nhé. Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày Chủ nhật và lô khung 3 ngày anh em nhé. Để chúng ta lui cho cái tuần mới. Thì về phần đề thì mình nhắc lại cho anh em là cái chạm 4 của chúng ta rất chi là đẹp. Khá là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay luôn ý. Nên là anh em nào mà đánh đề thì để ý cho mình về cái chạm 4 này. Và cái cặp lô khung 1166 thì cá nhân của mình rất kết con 11 này anh em nhé. Đó. Và đề thì cá nhân của mình kết con 404 này. Cặp này anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi tất cả những con số này của mình thì chỉ là dự đoán thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé những đường cầu thì mình chia sẻ thì đều có cầu kèo anh em cũng có thể là test lại để chúng ta có thể là chắc chắn hơn để vào tiền còn đâu anh em nào mà không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ lên dừng lại ở cái mức độ tham khảo thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé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 về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì khá là ổn nên là em cũng để ý giúp mình thì uh, chúc mọi người chiến thắng hẹn gặp mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé